mọi người Hôm nay mình sẽ nấu món gọi là cá nục kho cuốn bánh tráng đặc sản miền Trung Đây à, đầu tiên mình sẽ gọi là cho hành lót ở phía dưới Rồi Lót phía dưới à, một à, nửa hành Rồi ok nhá Này thôi Cái này là cá nục bông mọi người nhá Cá nục bông Rất là to mình bỏ hành ở phía dưới để lót ờ, cho tí nữa ờ, nó đỡ mắc ờ, cái da ở phía dưới nồi mọi người nhé tiếp theo mình sẽ bỏ thơm Đấy, cho tí thơm vô rồi mình rắc một nửa hành còn lại lên phía trên cho nó thơm thơm hơn cả thơm ok đây mình có một gì à? ớt ớt xanh với lại là hành hành tím nó thơm rồi là hành tây với lại là nấm mèo thì mình chờ sắp chín thì mình mới bỏ vào mọi người nhé mình nêm nếm mọi người thì mình sẽ cho hai ván nước mắm rồi vá dầu ăn vừa thôi nó vá cho vui rồi chứ rửa vá đi rồi mình cho thêm gọi là một nửa vá bột ngọt và bột nêm bột nêm bột nêm rồi đến là mình cho hai mục tiêu cho thơm mọi người nhé hai mục tiêu nhìn có vẻ ngon rồi đó và cuối cùng là nửa mùa mục ngọt cái này mình cứ đặt ra cho mọi người mình thích ăn cay ra mình sẽ cho khoảng một, ờ, một phần ba một ấn bột lấy thêm một chén nước uh, nước và mình bật lửa lên mọi người mình bật lửa lên và đóng nắp lại rồi xong Two hours later rồi, cái này mình nấu tầm khoảng uh, ờ, 10 phút thôi mọi người nhé Bây giờ mình mở nắp ra mình cho uh, cái hành tây với lại nấm mèo vào vì hai cái này rất là, rất là nhanh chín Rồi bây giờ mình đậy nắp lại khoảng tầm thêm 3 ờ, phút nữa mình tắt bếp luôn mọi người nhá. Vì cá mà nấu lâu ờ, nó sẽ gọi là nó sẽ bị uh, bị Rồi. Rồi bây giờ mình tắt lửa và sau mình gấp ra dĩa luôn mọi người nhá. Rồi. Ngon chưa? Rồi. Ngon chưa? rồi còn miếng nước cá này mình sẽ cho ra cái chén để mình à, pha với nước mắm rất là ngon hello mọi người hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một cái món đặc sản của miền Trung này rất là ngon đây là món cá nục cá nục kho uh, ờ, cuốn với bánh tráng bình thường thì người ta sẽ làm cá nục uh, hấp mọi người ạ uh, vì khi khi hấp á, là nó giữ được nước trong con cá nhưng mà mình thì mình thích ăn uh, đậm đà hơn thành ra mình uh, kho à, ngon chưa còn cá nục miếng cá nục ngon nha cá nục này là cá nục bông cá nục bông mọi người nhá rất là to mình sẽ làm miếng cá thử à đây là nước nè anh cho mọi người xem hai chén nước của mình đây là nước uh, nước cá nước cá rất là đậm đà còn bên này là nước mắm ức mắm ức cay cay chả bá lửa đấy mọi người thấy không tí mình sẽ review đó là chấm thử nước cá với lại là nước này xong mình sẽ mix lại hai cái này làm thử những cá nục nào cái này mình um, mình kho khoảng tầm 20 um, phút nhỉ đó, khoảng 10 10 phút nhưng mà sau khi bỏ thêm um, nấm mèo thì thêm khoảng tầm 5 phút xong rồi mình tắt bếp là vừa em mình sẽ chấm miếng chấm miếng thịt uh, cá với lại là nước nước cá rồi mời mọi người nha uhm. rất đậm đà đúng là kho mình thích ăn kho hơn kho vì khi đấy là mình sẽ gọi là thêm um, nêm nếm gia vị các kiểu cho nó đậm đà vì uh, sở thích của mình là thích ăn đậm đà mọi người Đây, nấm mèo thích ăn nấm mèo nhất ăn nó giòn giòn thật sự uhm thơm thơm nè mình cuốn cái bánh tráng đầu tiên cho hai lát này cho nó chắc à ăn món này là cái này không thể thiếu mọi người nhá cái này là rau muống đọt rau muống không thể thiếu có cái này ăn á, là nhai nó sực sực sực, sực giòn giòn mới ngon được à, đây là rau ờ, rau sống có rau thơm có giá rồi có tùm lum tùm la rồi cho miếng nó mềm nó bụng quá đụng tay luôn rồi cho miếng cá lên rồi không cho thêm miếng cá bên này nữa full topping ăn nó mới sướng rồi con mèo rồi cuộn lại nhìn thấy ngon rồi đó đầu tiên mình sẽ chấm với uh, nước uh, nước cá đi thì trong nước cá này mình cũng nêm nếm gia vị đậm đà rồi không kém gì nước mắm đâu à mời mọi người nha <laughs> ui bên này toàn rau mà từ từ uhm. Uhm ngon lắm ừ, ngon ừ. Ừ. hơi bị hấp dẫn đó nghe món này là đặc sản của miền Trung mà ăn nhiều nhất á, là ở Huế với lại là ở Đà Nẵng hội, uh, Quảng Nam ăn nhiều nhất món này uhm. ngon quá em ơi cũng là cái thời gian mà mình ăn ờ, để ăn cái món này từ chiều đến bây giờ là rất là xứng đáng rất là ngon cả mình ờ, mình kho vừa tới thì tôi rất là chắc ngọt ngọt thịt nó thơm với ờ, tất cả các gia vị mà mình mình hòa quyện vào nấm mèo nè thơm mà đặc biệt là ớt xanh rất là thơm ớt xanh thơm lắm uhm. ngon cuộn thứ hai mình à, chấm thử với nước mắm xem thử cái nào ngon hơn mọi người nhé à, cay quá ôi cái miếng này mà ăn mà không ngon là thôi luôn á nè rồi miếng này ăn không nhức nhức nách là thôi luôn á nè rồi miếng mình thiếu rồi cái cái mâm rau sống này mình thiếu dưa leo mọi người quên mất tiêu có thêm dưa leo nữa hết sạch nha nó sực sực sực sực sực này ui ngon quá đi ui ôi nhìn uhm. nước mắm này á là nước mắm ớt với mình có vắt thêm uh, nửa muối chanh thành ra vị của nó là cay cay thơm thơm mùi ờ, ớt xanh tính ra là ớt xanh nó thơm hơn ớt đỏ mọi người ạ thơm mùi ớt chanh chanh chua chua chấm nước này ngon mà chấm với nước cá này ngon nước cá thì nó lại mặn mà nó đậm đà đậm đà cùng thơm mùi ớt xanh rồi thơm mùi gia vị nhưng mà cũng ngon ngon theo kiểu đậm đà còn cái này là ngon theo kiểu là nhiều vị mặn có cay có chua có đó ngon cũng thơm uhm. cái này ngon cái này ngon nhưng mà như bình thường á người ta sẽ không làm hai chén cái này người ta sẽ mix cái nước cá với lại là nước mắm mọi người biết sao không? khi mà cái nước luộc cá là mình kho là nó thấm tháp gia vị trong rồi xong mà mình à, làm thêm tí nước mắm ờ, chan vào là, là đỉnh hmm. à, mình sẽ mix mình sẽ mix một chén ờ, nước cá với lại nước mắm nước này rất là ngọt cá mà mình kho mà không ngọt sao được với cha hay nước mắm mà đậm đà cái nào ngon hết trơn á rồi ăn là bao phê luôn uh. ừ. rồi mời mọi người Hmm tính ra cái này là chuẩn bài đúng rồi đó đúng theo mà người đặc sản mà quảng nam á quảng nam với đà nẵng ăn là phải như này tức là người ta sẽ lấy nước cá người ta bỏ vào với lại là nước mắm thì nó mới ngon nó mới chuẩn cái cái nước chấm rất là ngon uhm. ngon mọi người uhm thế rồi tôi rất miếng cá Uhm. công nhận cái rau muống này á như mình thấy á, là người ta là khi mà người ta kho người ta sẽ cho rau muống vào luôn cho nó thấm tháp nhưng mà mình á, là mình à, mình bỏ ngoài cho nó giòn thấm tháp nhưng mà nó nó sẽ mềm xem ui nó có trứng mọi người ạ mẹ giàu rồi ui rồi luôn giàu luôn có trứng rồi đó có trứng có trứng à rồi perfect <laughs> trúng rồi ông hiểu trúng bánh rồi thử thử, thử cắn miếng trứng thử nhé ừ rất là ngon rất là béo hơi hơi nhằn nhằn đắng đắng nhưng mà rất là mình thích ăn như này hơn ngon có trứng nấm mèo nấm mèo nấm mèo không thể thiếu không thể thiếu mọi người nha không thể quên nha có cái nấm này vô ăn nhai rất là sực sực sực sực sực cộng thêm cái độ giòn của cái ờ, rau muống thịt cá thì ngọt thịt uh. cay uhm. rồi nhà cái trứng có sướng gì đâu không mà nó cực kỳ trời ơi tỉnh ra là ăn một cái đuôi không là no đó nghe ăn một cái đuôi không là no đó cái này hai con này ăn á, phải bốn người mới ờ, mới hết mọi người rất là ngon thế này khi nào gửi cho mọi người ăn cơm mà chả ăn cơm rồi á đôi lúc đôi lúc nhà mình ở, ở nhà thế ờ, chả ăn cơm rồi bắt đầu qua ăn uh, nấu bánh canh rồi bún rồi bắt đầu cuốn cuốn mấy cái này á ăn mấy cái này có cái ngon là nó là Ờ, người nào mà thích ăn rau sống á thích ăn ví dụ ăn đồ ăn mà kèm theo rau sống kẹp kẹp theo á là ăn mấy cái món cuốn này rất là thích nhưng mình là một ví dụ như mấy món bình thường là mình ít khi mình thích mình ghiền lắm nhưng mà ví dụ mấy món mà có cuốn cuốn như kiểu là uh, thịt heo thịt heo chấm mắm nêm cũng cuốn cuốn cuốn nó sống mọi người rất là ngon ăn nó kiểu có rau có rá có thịt có cá kích thích chậm mắm nêm này là chậm nước mắm rất là kích thích cái vị giác của mình ăn nó đừng ăn rồi úi rồi thịt mà con nào thấy không mọi người thấy chắc không nhìn là thấy chắc nè nhìn là sớ thịt luôn nè không rất là chắc ừ, xương xương mọi người nhớ để ý xương nhé, rồi lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm khi mà ăn những món này là mình phải đi mua bia phải đi mua bia trước để đủ lạnh món này mà thực sự làm có thêm một lon bia thôi luôn tụi đêm này nhức nách luôn không biết được vừa rồi um, mình bị lừa mọi người biết không nhỉ rồi mình uh, mua mèo đang tính ra à, mua thêm một bé mèo về uh, nuôi nhưng mà bị lừa thì cái đấy uh, qua rồi bây giờ mình đang chuẩn bị tầm độ một khoảng ngày mai là mình bắt đầu đi đặt cọc thì tầm độ khoảng một tháng nữa là bé nó đủ tuổi là bắt đầu mình chuyển từ ngoài kia về đẹp lắm mai mốt bà về là làm clip nha hả đang lúc là gặp clip nè đẹp nhất nách luôn không đẹp không nói tiền mèo gì thì chưa biết để mai mốt tính sao <laughs> mai mốt biết lộ mai mốt mà nó về á mình sẽ làm một clip là đi đón à, đi ra đi đón nó nè ừ, ghê lắm ừ. rất là ngon cả này mấy đứa mèo nhà mình ăn được không nhỉ Lùng ơi Lùng ơi Thử nhá thử cho mèo nhà mình Hả? Hả? Anh, anh về thịt mà Uhm. Lùng ơi Cú ơi, cú ơi. Ừ, ừ. Nè, ừ, cho ăn thử. Ừ. Ừ. Ừ, ăn ăn ăn cùng ăn. ăn cu, ăn cu, ăn cu. Ui ui ui. <laughs> làm gì ghê nhỉ? Thằng này ăn cu này mày làm gì ghê mọi người. mình ăn đấy là no rồi đó tuổi rồi bây giờ hiện tại là đang thôi ăn vừa vừa thôi trời ơi ăn ở đây đi ba ăn thế mà cùng ăn hồi hồi xưa mà từ lúc mà đem nó về á toàn ăn cá đục không à mà cá đục bẻ này không không được cá đục này đâu ừ, một thằng đầu to đầu to như đế bành thôi mọi người không nhá mình ờ, mình ăn đến đây là no anh em ạ to công nhận một con cá này to no đó thôi chào mọi người và tạm biệt à, hẹn mọi người vào clip tiếp theo à, mọi người nếu mà thích uh, clip ăn uống của mình thì nhớ like và subscribe giúp mình với nha cảm ơn mọi người rất là nhiều bye bye bye bye mọi người